bếp ga dành cho thị trường nội địa đây là một số dòng bếp mà có những cái chức năng an toàn cơ bản và ở phía dưới này là những dòng bếp ga âm từ âm và bếp có mặt kính full chức năng thì ở vị trí số 1 đây là dòng bếp Rinnai nút xoay mặt men chống xước giá 1 triệu 7 ở vị trí số 2 mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2017 giá 2 triệu 2 bếp này thì shop có tặng thêm kèm thêm một cái cặp kiềng dự phòng và cũng đã được gắn cái công tắc rang thì cái công tắc rang này á, là để chúng cho chúng ta có thể rang hoặc là nấu những món mà có nhiệt độ cao á, được thoải mái không sợ bị ờ, khống chế cái nhiệt độ nữa các bạn sử dụng á, thì mình sẽ bật về vị trí bên trái này là bật cái tính năng rang nó lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ của que cảm biến này lên tối đa khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải vị trí bên phải này để tắt tính năng rang nó đi thì bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường bạn nào mà có nhu cầu sử dụng những cái tính năng rang này công tắc rang này thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được bếp số 4 có mặt men chống xước cũng đã được gắn công tắc rang ở vị trí số 5 là mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 vị, vị trí số 6 là bếp này là bếp Rinnai có mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2019 cũng đã được gắn công tắc rang và bếp này cũng sẽ được tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng tiếp theo ở vị trí số 7 bếp Paloma Paloma mặt men chống xước giá 2 triệu ở vị trí số 8 Rinnai mặt men chống xước giá 2 triệu tư ở trên này giá 32 triệu ba cũng là mặt men chống xước tiếp theo ở vị trí đây thì bếp này tôi vẫn chưa có đánh dấu số đây thì các bạn có thể chụp hình lại vị trí con đó để nhân viên chúng tôi sẽ tra mã ra rồi sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem ở vị trí số 11 này cũng là bàn bếp Rinnai mặt men à, mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu 3 mặt men chống xước giá 1 triệu 9 đây tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp ga âm từ âm và mặt kính full chức năng thì ở vị trí số 13 đây là dòng bếp dùng lướt ga âm mặt men chống xước năm sản xuất là tháng 8 năm 2019 đây là đây tháng 8 năm 2019 nè ừ, tháng 8 năm 2019 bếp này là hàng à, dùng lướt tiếp theo ở vị trí số 14 mặt kính cường lực màu đen mặt kính tràn viền thì nó cũng sẽ có những cái chức năng nấu nướng và hẹn giờ nấu cho cả ba bếp và một bếp nướng ừ. tiếp theo số 15 đây là hàng trưng bày sản xuất vào tháng 9 à, năm 2019 mặt men chống xước màu đen tiếp theo là dòng bếp từ Toshiba từ âm giá 3 triệu rưỡi ở số 16 và tiếp theo sẽ đến với dòng à, bếp full chức năng có mặt kính cường lực thì ở vị trí số 17 này thì bếp này á, mặt kính viền inox bếp này phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phe ta đánh lửa sử dụng bếp ở vị trí số 19 thì nó sẽ có hẹn giờ cho cả ba bếp hai nấu một nướng ở vị trí số 19 đây ở vị trí 19 này thì à, hẹn giờ nướng nó và nướng thì nó chỉ có một tầng lửa thôi còn ở vị trí số 20 này thì bếp này được sản xuất vào năm 2016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 nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại cái này mình cũng cục, cục sạc á cái nhỏ nó kẹt nè, nhiệt độ của bếp bên ờ, phải của tôi là 230 nè còn bếp bên trái 220 tùy theo vị trí mà nó sẽ có nhiệt độ khác nhau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 thì khi mà các bạn sử dụng á, thì các bạn bật bếp lên rồi mình nhấn giữ ở nút này 3 giây để nó sáng đèn lên à, sáng đèn lên thì nó sẽ tăng nhiệt độ của que cảm biến này lên tối đa ta có thể rang xào được những món mà có nhiệt độ cao thoải mái khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ nhấn thêm một lần nữa để tắt tính năng rang đó đi bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường còn những bếp mà nó không có thêm cái nút 3 giây này á, thì shop sẽ khoan lỗ bắt một cái công tắc riêng ở đây